Chào mừng mọi người quay lại kênh à, Người lao động hoan nở của mình nha Hôm nay có em RX3 Ngồi rảnh rảnh mình quay sơ sơ cho anh em à, xem Cái con RX3 này nhìn à, bề ngoài nó sẽ to hơn con RX2 hoặc RX1 một chút ấy. Con này nó khoảng 2 4 6 80 phân còn đấy cái hai thì nó khoảng khoảng 75 phân cái mâm của con à, con con à, con gánh ba này nó có hiển thị thông số này Đấy. và cái màn hình khác nhau nữa mình nhìn rõ nhất là cái màn hình nó là 10 inch này màn hình 10 inch này cảm ứng này đây cảm ứng này ứng nhạy lắm nhạy như ipad ấy. map à, này cái mâm này nó chạy nó hiển thị trông đẹp cơ bản nó cũng giống như thế nó chỉ khác nhau mình thấy rõ nhất là cái cái mâm này cái mâm này nó hiển thị thông số này và cái màn hình này nó là 10 inch cảm ứng còn con đấy hai ngày xưa nó chỉ là cảm ứng uh, bài thôi còn uh, mình không chọn giống như ipad con đang ngủ nên mình không, không bật tiếng mình quay sơ sơ mọi người xem cái ờ, một cái nữa là cái biến nặng nhẹ của cái mâm này thì có đánh ba nó có này đấy. đánh hai không có cái đấy đâu à, hình như đánh hai có nhưng mà nó không không chi tiết như này nếu nhớ không nhầm thì nó cũng có um, 80 pet cao su mềm thôi đặt các điểm Q bit loop này, slip loop này, bit sum này Đấy. cái ở giữa này nó có những cái um, chế độ để mình, à, mình chơi những cái cái filter này đây có 6 cái chế độ nhưng có những cái rất hay như tắp echo mọi người hay dùng này filter này root này noise này. đấy sơ sơ thì nó cũng thế thôi bây giờ mình xem trên màn hình nó có khác gì không nhá màn hình này. đây mình nhấn search vào đây mình chọn những bài mà mình à, mình định chơi bằng vần đầu tiên tiện dụng menu cái này là cái phím tắt phím tắt của những để mình cài đặt trên màn hình này đấy ví dụ như đây là cái um, mình chọn màu blue thì cái màn hình này này sóng nó sẽ màu xanh chọn từ gb thì nó sẽ có ba màu sắc đấy ba ban này sẽ màu kiểu như này đấy. con đấy hai sẽ chỉ, chỉ có hai cái này thôi không có cái ba ban Đấy. ở đây có những cái tùy chọn cài đặt như là cái, cái headphone để chế độ mono hay là hay là stereo này fader ngang này này fader ngang này, thì mình chọn theo cái cái, ai cái equa, equalizer cái hình thức như nào mình chọn như thế Đấy, chọn này, mình chọn này. LCD là cái màn hình để cái màn hình của cái mông đây nhé đấy cũng mong muốn cái này là màn hình LCD là, là cái màn hình to này để độ sáng như nào đấy nhấn 5 sáng lên 5 đấy thấy chưa ba tưởng này để ba còn thứ ba này cũng là màn hình của cái ờ, mâm này đấy tưởng chỉ cái ba thôi mấy cái này là cái auto cue thì ngày xưa nó có cái nút uh, ờ, đánh hai hay là đánh một cái nút ở góc nhỏ nhỏ này mình ấn giữ thì sẽ auto kill bây giờ nó là cảm ứng này on off on auto kill lock và on lock Đấy. hình nó thật cảm giác như mình đang đang ừ, một chút xuống nó như kiểu đấy nó như là mình đang ấn cái effect bình thường nó nhạy lắm đấy. còn nếu mà mình không muốn ấn ờ, bằng này thì mình có thể à, các mình ấn cái đấy mình ấn vào cái này ấn phím cơ học vật lý này cái này ấy, thì là mình à, mình chia sẻ những cái mà mà, mà mà mình biết tất nhiên có nhiều bạn các bạn biết rồi thì nếu mọi người biết rồi mọi người à, chỉ giáo thêm để cho anh em cùng à, cùng biết cùng cái đam mê đấy trên cái phần mixer này nó cũng giống như các cái thiết bị mixer hay là cái dây rồi controller của, của Pioneer thì đều cái, cái này là gain to nhỏ của kênh này master thì có nhiều người không biết hỏi cái này này bút monitor là cái gì thì cái này ở đằng sau cái, cái, phần máy này nó có cái phần ao ao monitor và thường người hay cắm cái đấy làm cái monitor điểm âm nó quay ngược lại với dây Đấy, còn cái ao master này ao master này thì ao cách nghe cái phần này là phần nào để cắm vào nào cái này nó cũng giống như con đấy hai mình vặn này các bạn này này đào sống à, sống chạy nhanh sống to sống nhỏ như là tùy mình phone này phone phone thì bạn to hay to bé bé cái mixing thì mình mình hay bạn kịch bên trái thì muốn nghe bên nào thì bạn ấn bên đấy còn nhiều bạn để giữa này thì bạn ấn một bên thì vẫn nghe kênh master tùy với ờ, từng người effect effect thì đây nó có ờ, chế độ quay nhìn rõ như là các cộng để master này là kênh nào cũng có này. các kênh đây là nút mắc cái này chọn nút tham là hiện hôm nào có thời gian thì mình sẽ, sẽ quay sơ sơ đã lẽ mình cũng hay mình định bật tiếng nhạc nên là mình mic nghịch lúc nhưng mà sợ nó bản quyền youtube ấy. nên là mình không dám bật hôm nào có thời gian mình sẽ quay sâu sâu hơn bạn nào thấy ờ, vui vui thì buộc và sẻ giúp mình nhé comment chia sẻ đăng ký giúp mình để có động lực làm những video tiếp theo ăn ngon không được lưu loát lắm Nếu là mình biết đến đâu thì sẽ chia sẻ đến đấy anh em thấy hay hay thì ấn like để có động lực nhé cảm ơn mọi người